những cái chiếc xe như Ranger rồi là Hilux nó vẫn có một cái chỗ đứng riêng nhưng mà Navara thì mình nghĩ là nó một nó là một cái sự khẳng định khác của Nissan như nhiều clip mình chia sẻ thì các hãng xe khác nhau họ sẽ có những cái sản phẩm thế mạnh khác nhau và đây là cái thế mạnh của Nissan một cái mức giá một cái mức chi phí hợp lý kết hợp với cả một cái sản phẩm tổng kho bán tải uh, Nissan Navara lại tiếp tục về thêm uh, sản phẩm Nissan Navara L 2019 ở uh, lăn bánh 2020 2.5 máy dầu chạy rất là hiệu quả và đây là chiếc xe lành được nhiều anh em tin dùng anh em nhìn màu sơn qua này em nhìn qua màu sơn này ở đây có vài vết xước nhỏ nhỏ thôi mình cũng để nguyên mình không làm gì cả đối với xe bán tải thì thường thường là dùng những cái xe chạy nhiều cho cái công việc là công việc nặng nên là những cái xước nhỏ anh em đừng quan tâm quan tâm quan trọng nhất đó là chất xe ờ, máy móc khung gầm và lịch sử uh, của xe uh, mình chưa có sơn lại đâu mình vừa mới rửa xong và mình mang ra đây quay cho anh em xem lốp đây anh em nhìn lốp vẫn còn gai lốp rất là dày nên mình không bàn cãi về lốp nữa uh, chiếc xe, xe này chạy được khoảng 2 vạn đổ lại em nhìn qua cái thân xe một tí bản Premium Z nha anh em bản Premium Z đây là bản cao nhất của chiếc L 2019 lăn bánh năm 2020 sinh năm 2019 và lăn bánh 2020 xe thì chưa có thùng nếu anh em lắp thêm thùng thì anh em tự uh, xử lý giúp mình về cái ờ, vận hành của Navara thì ờ, cũng đã trong nhiều clip mình chia sẻ rồi nó là một chiếc xe vận hành rất hay ở cái giải tốc tốc độ thấp ấy thì tay lái nó hơi cứng một tẹo và đi tầm 40 50 60 trở lên bắt đầu nó nhẹ hơn và lái rất là sướng một cái yêu thích của mình đối với Navara đó là cái sự nhảy số của nó sẽ hơi hơi hơi có độ kéo một chút và thứ hai đó là khung gầm của Navara rất ổn định đây là một chiếc xe lành nhất trong cái phân khúc bán tải uh, nó nhận được cái sự giao dịch rất là tốt và đánh giá rất là tốt của thị trường và của nhiều người chạy bán tải nó sẽ lành hơn một chút so với cả Ford tất nhiên lái Ford sướng có cái giá trị riêng của Ford nó sẽ nhỉnh hơn cả những cái chiếc xe như Triton rồi là những cái chiếc xe như là uh, bán tải khác trong cùng phân khúc à, tất nhiên đối với cả những cái bán tải có cái độ, tốc độ tốt uh, có cái chất lượng uh, hay hơn hấp dẫn hơn như là Hilux hay là Ranger thì nó ở phân khúc khác chiếc xe này có tầm giá khoảng độ uh, 615 triệu có thỏa thuận cho người đến xem xe nha anh em xe chạy được khoảng 2 vạn Biển không quan trọng biển Biển ở đâu cũng như nhau cả thôi Đăng ký đăng kiểm và sang tên giấy tờ thì biển đâu không quan trọng Tất cả mọi thứ trong một thẳng nguyên bản Mang về chỉ rửa dọn một chút là mang đến đây để làm clip sản phẩm giới thiệu cho anh em mình vẫn nhận mình là tổng kho bán tải bởi vì mình mình có rất nhiều bán tải và thế mạnh của bên mình đó là buôn bán bán tải ở ờ, lốp sơ cua bên dưới vẫn còn lốp sơ cua nguyên bản và tất cả các lốp theo xe đều nguyên bản chạy được có dưới 5 vạn thì tất cả các xe Navara đều là những cái xe xứng đáng để mua trừ trường hợp nó có vấn đề gì đó về pháp lý về va đụng đây nội thất thì ờ, chủ xe đã lên ghế da à, lên cái thảm sàn và có dán kính đó em nhìn qua cái túi của mình mà đây có dán kính màu đen rồi đó có một vài cái chi tiết gọi là uh, nẹp tay nẹp cửa còn chất lượng của khoang thì nói chung là khỏi phải bàn chạy được có hơn 2 vạn một xíu anh em chạy nhiều Navara thì anh em uh, chia sẻ giúp mình cái mức tiêu hao thực tế thực tế của xe thực ra là mình rất ít uh, chạy xa con này nên mình ít khi để ý đồng hồ bởi vì trong các cái xe mình kinh doanh thì đây là cái xe sử dụng nguyên liệu dầu rất hiệu quả trong bối cảnh kinh doanh bây giờ thì Nara là một chiếc xe kinh tế sử dụng dầu tiết kiệm lành dễ bảo dưỡng đối với nhiều xe Nara mình mang về nó sẽ có đời cao như là 2019 2020 và cả 2021 nữa hiện tại mình đang có 3 chiếc ba chiếc và chiếc này là một trong những chiếc mình đang kinh doanh mình sẽ có Navra 2019 Navra là chiếc này này mình có Navra 2020 và Navra 2021 khoang máy đây là tình trạng khoang máy mình sau khi mình dọn xong chỉ cần dọn sơ qua thôi khẳng định lại với anh em là tất cả khoang máy của những xe mình mang về là mình chỉ dọn sơ qua không phải làm gì cả và nếu anh em muốn kiểm tra kỹ hãy à, đến gọi cho mình theo số hotline bên dưới cũng như là à, đến trực tiếp để xem xe để em đi kiểm tra tất cả các nơi các anh em muốn gọi những người thợ giỏi nhất những cái showroom mà ờ, làm việc kỹ nhất về xe đã qua sử dụng thì xin mời cứ đến và kiểm tra tay lái còn rất là mới rất mới à, và không có nhiều vết bóng đâu đối với cả một cái xe cũ ấy thì cái vết bóng ở trên xe thường thường nó thể hiện một cái việc là tay lái chúng ta chạm vào quá nhiều lái quá nhiều mồ hôi chạm vào quá nhiều nên nó bị bóng đối với những cái xe như này hầu như là không và nó còn trong cái tình trạng rất là hoàn hảo ta quan sát được ngay là có ta thêm cái màn hình này màn hình giải trí này thì chủ họ đã lên cho chúng ta rồi kết hợp thêm cả một cái cam phía trước cam phía sau cũng rất là hữu dụng nữa không phải lắp thêm cơ bản thì xe này nó đã trong cái trạng thái là sẵn sàng để đi đó, nếu như muốn lắp thêm cái gì đấy thì cũng có thể hỏi mình mình có thể uh, giúp anh em lắp thêm ờ, những cái như là thùng xe này uh, cản trước cản sau này những cái phụ kiện của xe bởi vì mình cũng sẽ có cái dịch vụ uh, um, cho xe bán tải hay bất kỳ cái xe nào vì cũng đã làm xe nhiều rồi và bán tải cũng là một cái dòng mà mình đã rất là có nhiều uh, giao dịch cũng như là có kinh nghiệm làm việc với xe này rồi tiếng máy êm chuẩn có một chút cái tiếng gõ khi mà chạy ở giải tốc độ thấp hoặc để nguyên đây là cái đặc trưng của Navara hơi có tiếng ồn một tí của máy của máy dầu khung gầm của chiếc này thì nó chia sẻ với Terra nên là nó rất là vững nó là sẽ là một dạng khung cầm rời lý thuyết là như vậy khung dầm gập rời Boreon frame rất là rất là cứng vững và ổn định cái khung gầm này vẫn được những cái xe đời sau này của Navara là cái xe hoàn toàn mới tại Việt Nam mà hiện tại là do thành công phân phối đấy thì họ vẫn sử dụng cái khung gầm cũ này thôi và họ nâng cấp thêm một chút về khung gầm hoặc là hệ thống treo thậm chí là trong cái clip khác của mình mình đã đề cập rồi khung gầm của chiếc này thậm chí còn được hợp tác với cả mẹc để họ làm một cái bán tải của mẹc cơ nhất là khi mình chạy đường trường hoặc là uh, chạy những cái đường nó thoáng ấy thì cái ờ, khả năng làm việc bứt tốc và sang số rất là mượt mà ở tay lái cũng thế nó cũng co cho một cái khả năng phản hồi tốt những cái chiếc xe như Ranger rồi là Hilux nó vẫn có một cái chỗ đứng riêng nhưng mà Navara thì mình nghĩ là nó một nó là một cái sự khẳng định khác của Nissan như nhiều clip mình chia sẻ thì các hãng xe khác nhau họ sẽ có những cái sản phẩm thế mạnh khác nhau và đây là cái thế mạnh của Nissan một cái mức giá một cái mức chi phí hợp lý kết hợp với cả một cái sản phẩm tốt thực ra thì mình về xe Nava liên tục buôn bán xe Nava liên tục buôn đi bán lại rất là nhiều lần nên là hiện tại mình đang có ba chiếc và mình sẽ nhập về thêm và hiện tại thì có xe 2020 lăn bánh 2021 màu trắng nhá đi cũng rất là ít tầm khoảng độ một vạn thôi và xe này là xe 2019 lăn bánh 2020 tới mình cũng về một chiếc màu trắng nữa là sản xuất 2019 lăn bánh 2020 đó để cho anh em có cái cơ hội để uh, lựa chọn